Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Văn Hưng Website à, Hôm Nay mình sẽ à, à, sâu cho các bạn bằng chứng thanh toán tham Thambuk gửi trả tiền cho mình về ví VNDC ha à, Thambuk gửi trả cho mình 9 giờ trước thì à, đây cũng là đúng nhân dịp vào ngày à, ngày 30 à, Tết đó mình nhận lộc đầu năm ha các bạn rồi bây giờ mình à, đang rất là vui cho nên mình show cho các bạn xem luôn ha Ok thì ở đây à, các bạn thấy là ở các bạn thấy là ở uh, Gmail của mình Ok Gmail của mình ha các bạn Gmail của mình thì nó thông báo là lúc 9 giờ trước á, thì à, uh, à, Thumbbuck đã thanh toán cho mình 10,88 đô à, uh, đã được à, gửi qua cái ví VNDC của mình đó ok ha rồi bây giờ mình qua kiểm tra xem là trang tham bất này trang tham bất thì cái chỗ phần đã nhận tiền ờ, thanh toán đó, thì ờ, nó có ghi là ở trạng thái là đã thanh toán rồi và thanh toán cho mình cái số tiền mình nhận được đó, là 10,88 đô ok ha tức là tương đương với khoảng 0,00023359 à, um, 359 BTC cái số tổng số tiền mà thưởng thì à, thưởng đã trả là 2,12 đô à, tổng khoản à, trả tiền á, là 4,87 đô còn à, tổng cộng mà thanh toán tổng thể là 10,88 đô ha rồi à, bây giờ bây giờ mình à, qua bên à, ví VNDC mình kiểm tra xem là tiền mà thấm bất gửi đã về ví VNDC của mình chưa bây giờ mình qua bên ví VNDC của mình này ok đây là ví BNDC của mình nhé các bạn rồi ví BNDC của mình đây bây giờ mình vào mục thanh toán là nút hình quả chuông này các bạn thấy nè à, mình đã nhận được 0,00023358 à, BTC từ VNDC Gateway tức là gửi từ bên ngoài vào ở lúc 11 à, giờ 18 phút ừ. à, ngày 11 à, tháng 2 năm 2021 này ở bên ví VNDC nó gửi cho mình là lúc à, cỡ 10 giờ thì khoảng hơn một tiếng sau là mình nhận được rồi ha các bạn rồi cũng khá là nhanh ha Ok bây giờ để à, kiểm tra xem cái này có đúng là 10,88 đô mà VNDC đã gửi mà tham bất đã gửi hay không thì đây mình kiểm tra lại cho các bạn này các bạn thấy nè người ta gửi cho mình là 0,00023359 Bitcoin rồi 359 Bitcoin thì à, khi mà khi mà mình nhận về ví VNDC á thì mình nhận được là 0,00023358 Bitcoin rồi thì mình chỉ chênh lệch có một um, chênh lệch có chút xíu ha cái đó là cái phí giao dịch thì à, với mình nó cũng à, không có đáng kể chỉ là một một một phần một à, một phần một triệu thôi không đáng kể ha các bạn ha ok rồi ok như vậy là mình à, kiểm tra xem là 0700023359 này á ở à đây không mình kiểm tra này không 070023358359 được là nó độ rơi vào khoảng khoảng là 10,88 đô ok hả các bạn rồi như vậy là như vậy là mình đã xác minh được là cái tiền 10,88 đô là tham mức đã gửi về BNDC cho mình rồi ha ok cảm ơn bạn đã theo dõi video của Hưng à, nhấn vào nút subscribe và bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất trong thời gian tới thì mình ra các bạn nhé cho mình một nút like nếu thấy video này hữu ích các bạn nhấn vào đây các bạn nhé nhấn vào nút like và subscribe ở chỗ này cảm ơn bạn hẹn gặp lại trong những video tiếp theo